Trên đời này tao không bao giờ sợ con sư tử Tại vì ngày nào tao cũng ở sư tử tao quen rồi Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ con cá sấu Tại vì không có con cá sấu nào mà nó xấu hơn vợ tao Không bao giờ tao sợ tao ở tù Tại vì ngày nào tao ở vợ tao cũng giống như đang ở tù Tôi đi đâu nó cũng không cho Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ tao nghèo Không bao giờ tao sợ tao không có tiền tại vì tao làm ra bao nhiêu tiền vợ tao lấy chân có nghèo hay giàu cũng ý gì ra đời mằng ăn tao không bao giờ sợ ship la hay ship chửi hay ship mắng hay là sợ bạn bè chở mặt tại vì những cái chiêu trò đó không bao giờ bằng con vợ tao nó chở mặt không bao giờ mà nó vô duyên bằng con vợ tao tao kêu nó ăn nó không ăn nó cũng giận tao tao nấu mì nấu tôm nấu thịt nấu cá cho nó ăn nó không chịu ăn ta tưởng nó nó không thích ăn mì rốt cuộc đi ăn mì ly xong rồi quay ngang nó dặn tôi luôn nó nằm nó khóc chuyện này là thế nào tôi không bao giờ hiểu được con gái Chào mừng bạn đến với Live. vn ứng dụng giúp bạn chuyển những video có sẵn thành các live stream trực tiếp. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp từ web trên tất cả các trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc cài đặt bất cứ thứ gì để tận hưởng dịch vụ của chúng tôi. Chỉ cần dành 10 đến 20 phút mỗi ngày cho chiến lược truyền thông xã hội của bạn, bạn có thể cải thiện đáng kể mối quan hệ và tương tác với khách hàng của bạn. Chuyển những video có sẵn thành livestream trực tiếp, phát đồng loạt trên các nhóm, các trang, giúp bạn tiết kiệm tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả năng suất công việc. Chỉ cần vài click đơn giản là các bạn hoàn toàn có thể biến những video thành livestream trực tiếp. Với tốc độ lan tỏa và tương tác cực cao mà không cần tốn một đồng cho chi phí quảng cáo tiếp cận hàng chục người, hàng trăm người và thậm chí là hàng triệu người. Bạn hoàn toàn có thể thu hút những khách hàng đến từ bếp và có được những đơn hàng từ trên bếp của mình. Với việc sở hữu hàng ngàn bếp triệu view giúp các bạn lan tỏa sản phẩm, gia tăng tốc độ phủ sóng thương hiệu của mình, giúp sản phẩm của bạn có thể tiếp cận đến hàng trăm người, hàng triệu người và gia tăng tỷ lệ đơn hàng. Giá ưu đãi dùng thử chỉ 99k một tháng Liên hệ ngay cho tôi qua link Facebook Lan Trần hoặc qua số điện thoại Zalo 0975 224 361 qua website lantrenzila.com để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này của tôi. Trên đời này tao không bao giờ sợ con sư tử Tại vì ngày nào tao cũng ở sư tử tao quen rồi Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ con cá sấu Tại vì không có con cá sấu nào mà nó xấu hơn vậy tao Không bao giờ tao sợ tao ở tù Tại vì ngày nào tao ở vợ tao cũng giống như đang ở tù Tôi đi đâu nó cũng không cho Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ tao nghèo Không bao giờ tao sợ tao không có tiền Tại vì tao làm ra bao nhiêu tiền vợ tao lấy chân, Có nghèo hay giàu cũng y gì Ra đời màn ăn Tao không bao giờ sợ ship la hay ship chửi hay ship mắng Hay là sợ bạn bè chở mặt Tại vì những cái chiêu trò đó không bao giờ bằng con vợ tao nó chở mặt Không bao giờ mà nó vô duyên bằng con vợ tao Tôi kêu nó ăn nó không ăn nó cũng dặn tao tao nấu mì nấu tôm nấu thịt nấu cá cho nó ăn nó không chịu ăn tao tưởng nó đó nó không thích ăn mì rốt cuộc đi ăn mì ly xong rồi quay ngang nó dặn tao luôn nó nằm nó khóc chuyện này là thế nào tôi không bao giờ hiểu được con gái Chào mừng bạn đến với live vn ứng dụng giúp bạn chuyển những video có sẵn thành các live stream trực tiếp. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp từ web trên tất cả các trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc cài đặt bất cứ thứ gì để tận hưởng dịch vụ của chúng tôi. Chỉ cần dành 10 đến 20 phút mỗi ngày cho chiến lược truyền thông xã hội của bạn, bạn có thể cải thiện đáng kể mối quan hệ và tương tác với khách hàng của bạn. Chuyển những video có sẵn thành livestream trực tiếp, phát đồng loạt trên các nhóm, các trang, giúp bạn tiết kiệm tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả năng suất công việc. Chỉ cần vài click đơn giản mà các bạn hoàn toàn có thể biến những video thành livestream trực tiếp. Với tốc độ lan tỏa và tương tác cực cao mà không cần tốn một đồng cho chi phí quảng cáo. Bạn có thể tiếp cận hàng chục người, hàng trăm người và thậm chí là hàng triệu người. Bạn hoàn toàn có thể thu hút những khách hàng đến từ bếp và có được những đơn hàng từ trên bếp của mình với việc sở hữu hàng ngàn bếp triệu view giúp các bạn lan tỏa sản phẩm, gia tăng tốc độ phủ sóng thương hiệu của mình giúp sản phẩm của bạn có thể tiếp cận đến hàng trăm người, hàng triệu người và gia tăng tỷ lệ đơn hàng. Giá ưu đãi dùng thử chỉ 99k một tháng. Liên hệ ngay cho tôi qua nick Facebook Lan Trần hoặc qua số điện thoại Zalo 0975 224 361 qua website lantranzila.com để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này của tôi. Trên đời này tao không bao giờ sợ con sư tử Tại vì ngày nào tao cũng ở sư tử tao quen rồi Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ con cá sấu Tại vì không có con cá sấu nào mà nó xấu hơn vợ tao Không bao giờ tao sợ tao ở tù Tại vì ngày nào tao ở vợ tao cũng giống như đang ở tù tao đi đâu nó cũng không cho Và một điều nữa là không bao giờ tao sợ tao nghèo Không bao giờ tao sợ tao không có tiền Tại vì tao làm ra bao nhiêu tiền vợ tao lấy trơn à. Có nghèo hay giàu cũng y gì Ra đời mằng ăn Tao không bao giờ sợ ship la hay ship chửi hay ship mắng Hay là sợ bạn bè chở mặt Tại vì những cái chiêu trò đó không bao giờ bằng con vợ tao nó chở mặt Không bao giờ mà nó vô duyên bằng con vợ tao tao kêu nó ăn Nó không ăn nó cũng giận tao Tao nấu mì, nấu tôm, nấu thịt, nấu cá cho nó ăn nó không chịu ăn ta tưởng nó đó nó không thích ăn mì rốt cuộc đi ăn mì ly xong rồi quay ngang nó dặn tao luôn nó nằm nó khóc chuyện này là thế nào tôi không bao giờ hiểu được con gái Chào mừng bạn đến với live vn ứng dụng giúp bạn chuyển những video có sẵn thành các live stream trực tiếp. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi trực tiếp từ web trên tất cả các trình duyệt mà không cần tải xuống hoặc cài đặt bất cứ thứ gì để tận hưởng dịch vụ của chúng tôi. Chỉ cần dành 10 đến 20 phút mỗi ngày cho chiến lược truyền thông xã hội của bạn, bạn có thể cải thiện đáng kể mối quan hệ và tương tác với khách hàng của bạn. Chuyển những video có sẵn thành livestream trực tiếp, phát đồng loạt trên các nhóm, các trang, giúp bạn tiết kiệm tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả năng suất công việc. Chỉ cần vài click đơn giản là các bạn hoàn toàn có thể biến những video thành livestream trực tiếp. Với tốc độ lan tỏa và tương tác cực cao mà không cần tốn một đồng cho chi phí quảng cáo tiếp cận hàng chục người, hàng trăm người và thậm chí là hàng triệu người. Bạn hoàn toàn có thể thu hút những khách hàng đến từ bếp và có được những đơn hàng từ trên bếp của mình. Với việc sở hữu hàng ngàn bếp triệu view giúp các bạn lan tỏa sản phẩm, gia tăng tốc độ phủ sóng thương hiệu của mình, giúp sản phẩm của bạn có thể tiếp cận đến hàng trăm người, hàng triệu người và gia tăng tỷ lệ đơn hàng. Giá ưu đãi dùng thử chỉ 99k một tháng Liên hệ ngay cho tôi qua link Facebook Lan Trần hoặc qua số điện thoại Zalo 0975 224 361 qua website lantrenzila.com để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này của tôi.